Libra tiếp tục bổ sung thành viên. Sau cái vẫy tay tạm biệt của Visa, Mastercard và PayPal, Calibra đã tìm thêm được ba đồng đội mới. Cụ thể, ba ông lớn Temasek, Sloventer và nhà đầu tư ngành công nghiệp tiền điện tử Paradigm được mời gọi vào đại dự án Stablecoin Libra. Temasek một trong những quỹ tài sản nhà nước của Singapore, có danh mục đầu tư trị giá hơn 300 tỷ USD. Đây là một trong những quỹ đầu tư tập trung hoạt động tại thị trường châu Á, với các thương vụ đầu tư nổi bật như bao gồm Vito, Standard Chartered và Mastercard. Ông lớn này cũng có mặt tại Việt Nam với thương vụ đầu tư vào VNG, Ahamove, giao hàng nhanh. Trong khi đó, Slow Venture là một tay chơi rót tiền vào các dự án công nghệ như Twitter, House Party, Livermore hay Vinchit. Thành viên thứ ba còn lại, Paradigm có trụ sở cùng với Slow Venture, đều ở Mỹ, tuy nhiên Paradigm chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Các khoản đầu tư tập trung giải ngân ở vòng ươm mầm hoặc vòng Serie của các dự án tiền điện tử. Một diễn biến mới liên quan tới đại gia thanh toán Visa. Gã khổng lồ này đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế liên quan đến việc tạo ra các loại tiền kỹ thuật số trên nền tảng điện toán tập trung, theo hồ sơ, công nghệ này nhằm giải quyết các vấn đề của các ngân hàng trung ương, những lo ngại về kỹ thuật số đằng đồng đô la, đem lại quyền kiểm soát đối với khối lượng và giá trị của trong các bình luận tại hội nghị JP Morgan, CEO Vira thừa nhận các loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi fiat là một công nghệ thanh toán mới nổi tiềm năng. Coi Market cập nhật thêm chỉ số xếp hạng sàn giao dịch theo lưu lượng truy cập website. Cùng với việc cập nhật tính năng điểm thanh khoản, thì CoinMarketCap đã cập nhật thêm bảng đánh giá sàn giao dịch chỉ số lưu lượng truy cập website. Theo diễn giải của bảng xếp hạng này, thì chỉ số lưu lượng truy cập là một phần quan trọng thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư với sàn giao dịch. Chỉ số lưu lượng truy cập sẽ bao gồm số lượt xem trang, số lượng khách truy cập duy nhất, tỷ lệ thoát, thời gian trên trang, xếp hạng tương đối và tìm kiếm từ khóa trên các công cụ tìm kiếm chính. Ba cái tên dẫn đầu trong chỉ số này là Binance, Coinbase và BitMaxet theo lượt ghé trang, theo số liệu từ SimilarWeb. Bản tin đến đây là tạm dừng, xin chào và hẹn gặp lại.